Đó là thứ gì vậy? Chuyến leo núi của chàng trai và cô gái qua một phần thoai thoải của dãy núi Rocky đang trở nên nguy hiểm. Có thứ gì đó trong bụi rậm. Chàng trai nói với cô trước khi bước lên trong tư thế phòng thủ. Họ chăm chú quan sát bụi cây. Nó phát ra âm thanh sụt soạt như thể có thứ gì đó ở bên trong. Chàng trai nhặt một cây gậy trên mặt đất và cầm nó lên trước mặt, sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì đang ẩn nấp ở bên trong bụi cây. Tiếng sột soạt dừng lại nhưng anh vẫn không rời khỏi tư thế phòng thủ của mình. Cậu có nghĩ rằng nó đã chạy đi mất không? Cô gái hỏi. Chàng trai không chắc. Anh cúi xuống bụi cây, tìm kiếm xem liệu có thứ gì ở sâu bên trong không. À! Anh hét lên và ngã về phía sau khi có một sinh vật nhảy ra khỏi bụi cây. À! Cô gái thốt lên. Đó là một con thỏ pika. Cô quỳ xuống để quan sát kỹ sinh vật nhỏ bé đáng yêu kia. Thỏ pika có nguồn gốc từ vùng này của Colorado. Chúng giống thỏ nhưng lại có đôi tai nhỏ hơn và tròn. Cô nhìn nó nhảy lùi khỏi con đường mòn trước khi quay lại và thấy bạn mình đang nằm lăn lóc trong một cái cây. Cô ấy không thể nhịn được cười và đưa tay ra để kéo chàng trai lên. Cậu ổn chứ? Cô hỏi dưới những chàng cười. Đương nhiên là anh ấy ổn. Thứ duy nhất bị tổn thương chính là lòng kiêu hãnh của anh ấy. Chàng trai nhận thấy một chấm đỏ nhỏ trên cánh tay của mình và gãi nó, nhưng dường như nó không đau một chút nào. Tuy nhiên, sự chú ý của anh bị chuyển hướng bởi cô gái, người đang tỏ ra ngạc nhiên trước cái cây mà anh trai vừa bị mắc kẹt. Sau khi đứng lên, chàng trai mới có thể thấy rằng cái cây thực sự rất kỳ lạ. Nó trông giống hệt như một cây vân sam xanh khổng lồ, nhưng lại không đúng cho lắm, bởi vì cái cây này chỉ toàn một màu đỏ rực rỡ. Tớ chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như vậy. Cô gái nói và chàng trai cũng đồng tình. Cả hai đều không biết nó là loài cây gì và kỳ lạ thay, dường như không có bất kỳ cây nào khác giống nó. Có thể đây là kết quả của một đột biến duy trì kỳ lạ, khiến những cây vân sam màu xanh chuyển sang màu đỏ. Sau khi chiêm ngưỡng cái cây trong giây lát, cặp đôi quyết định rằng họ đã đi bộ đủ xa và có lẽ họ nên quay lại trở lại ô tô. Cô gái nói đùa rằng chàng trai có khả năng đã kiệt sức sau cuộc đụng độ với con thỏ kia. Anh ấy cười, nhưng rõ ràng cái tôi của anh ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chàng trai dừng xe trước cửa nhà cô gái và cô cảm ơn anh vì chuyến đi. Khi cô gái chuẩn bị bước ra thì anh ngăn cô lại và ngỏ lời rằng liệu cô có muốn đi đâu đó khác không? Như đi ăn tối chẳng hạn. Cô gái cảm ơn lời đề nghị của chàng trai nhưng cô phải dậy sớm vào ngày hôm sau để làm việc. Hay là đi làm một ly thôi, khoảng một tiếng hoặc 30 phút. Chàng trai gợi ý. Cô gái gắng hết sức để khiến bạn mình không quá buồn. Giải thích rằng cô chỉ coi anh như một người bạn và chỉ như vậy thôi. Chàng trai định nói gì đó nhưng cô gái ngăn lại. Nếu cậu coi trọng tình bạn của chúng mình hơn thì cậu không nên cố gắng lợi dụng nó như một phương tiện để hẹn hò với tớ. Chàng trai một lần nữa cảm thấy như niềm kiêu hãnh của anh bị phá hủy hoàn toàn. Anh xin lỗi và thừa nhận rằng cô gái đúng. Chỉ là anh đã có khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ cùng cô, đến nỗi anh không bao giờ muốn nó kết thúc. Cô gái nở một nụ cười buồn với anh. Sau khi đóng cửa xe lại, anh đợi từ khi cô bước vào nhà rồi mới lái xe đi. Hai tuần sau, chàng trai nhận được một cuộc điện thoại. Đó là cô gái. Cô gái nói rằng cô đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh ấy nói trong xe và cô cũng thích dành thời gian với anh ấy. Có lẽ có thể một điều gì đó nhiều hơn cho mối quan hệ của họ. Chàng trai không thể tin được vào tai mình. Điều này có đã thực sự xảy ra không? Cô gái rất nghiêm túc. Cô muốn mời anh đi ăn tối nếu anh vẫn còn cảm thấy hứng thú. Cô ấy muốn biết những gì anh ấy đang làm là đúng. À, Người đàn ông đột nhiên kêu lên một cách đau đớn Cậu ổn chứ? Đó là tiếng gì vậy? Không, không có gì đâu Tớ ổn Chàng trai nói với cô Chỉ là bây giờ... Bây giờ không phải là thời điểm tốt Cô gái không hiểu Cô nghĩ anh muốn gặp cô Cô nói rằng cô sẽ rời thị trấn để đi công tác vào ngày mai Và vắng mặt trong vài tuần Cô đợi hy vọng để có thể gặp anh trước khi rời đi Nhưng chàng trai lại kêu lên trong đau đớn anh nói với cô rằng anh cảm thấy không được khỏe vào ngày hôm nay, nhưng anh sẽ ổn. Được rồi, vậy cậu giữ gìn sức khỏe nhé. Tớ sẽ gọi lại cho cậu khi tớ trở về. Họ trao nhau những lời tạm biệt và chàng trai cúp máy. Chàng trai trông thật khủng khiếp, da của anh nhợt nhạt, khuôn mặt của anh trũng xuống và hốc hác. Chàng trai nhìn xuống cánh tay của mình và thấy rằng bản thân các tích mạnh dường như đang chuyển động và rung lên. Anh hét lên vì đau đớn và ngã xuống sàn. Cùng lúc đó, nắm chặt lấy cánh tay của mình. Sau khi quằn quại trên sàn nhà, chàng trai cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình để với lấy chiếc điện thoại. Tay anh mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại trên bàn, phía trên mình và cuối cùng anh đã với được nó xuống dưới sàn nhà. Anh cầm lấy điện thoại và bắt đầu bấm số 9 1 Trước khi anh kịp nhầm thấy con số 1, một cơn đau dữ dội đã hạ gục anh. Vài tuần sau, cô gái tìm đến nhà của chàng trai, thư và báo được chất thành đống trước hiên nhà như thể không có ai ra vào trong một thời gian Cô gái gõ cửa nhưng không có phản hồi Xin chào Cô gọi nhưng vẫn không có gì Cô cảm thấy rất lo lắng Cô đã thử gọi cho chàng trai rất nhiều lần Nhưng anh ấy không bao giờ nhấc máy hoặc trả lời tin nhắn của cô Cô thử mở cửa và ngạc nhiên khi cánh cửa mở ra phía trước Cô bước vào trong căn phòng tối om Cô gái cũng ngay lập tức bị vấp phải hương thơm nồng nàn của cây thông Cô mở mẫm trên tường và tìm thấy đèn công tắc Cô bật đèn lên và không thể tin được những gì cô thấy trước mặt mình. Ở giữa phòng là một cây vân sam to lớn đến mức cành phía trên của nó ép vào trần nhà. Cô gái đưa tay ra và chạm vào những cành cây màu đỏ sắc sỡ của cái cây. Chúng tật dính và ướt. Cô rụt tay lại và nhìn xuống thì thấy nó được bao phủ bởi một chất màu đỏ. Đó là khi cô nhận thấy có một điều gì đó khác. Nằm giữa thân cây, ở bên dưới gốc cây là một nửa cơ thể của chàng trai. Thật không may, cặp đôi này sẽ không bao giờ có cơ hội để thấy tình cảm của họ bén rễ và phát triển bởi vì họ không biết rằng cái cây xinh đẹp này thực sự là một dị thường rất nguy hiểm được tổ chức SCP gọi là SCP-867 nhưng có lẽ được biết đến nhiều hơn với biệt danh cây máu. SCP-867 bên ngoài trông khá giống với loại cây Pisia Pungens, hay còn được gọi là cây vân sam xanh. Tất nhiên, có một số khác biệt đáng kể giữa SCP-867 và phiên bản không bất thường của nó. Trực quan và rõ ràng nhất là màu sắc, trong khi cây vân sam xanh giống như tên của nó thường có màu xanh lục, SCP-867 lại có màu đỏ sậm và rực rỡ. Ngoài ra, còn có một sự khác biệt lớn khác về hình thức bên ngoài. Đó là cây vân sam xanh máu không tồn tại bất kỳ loại hạt giống nào hay quả nào mà bạn hay tìm thấy ở những cái cây bình thường. Không có quả để bảo vệ và phát tán hạt giống. Bạn có thể hỏi SCP-867 sinh sản như thế nào? Câu trả lời cho câu hỏi đó chính là điều đã làm cho cái cây xinh đẹp này trở nên lạ thường và nguy hiểm như vậy. Bí mật về SCP-867 sinh sản được tìm thấy trong lá của nó khi chúng trông giống những cây lá kim. Lá của SCP-867 thực chất đúng là kim. Cấu trúc của chúng rất giống với kim tiêm và mỗi cây chứa một hạt dài, mỏng nằm phía trên một túi khí nhỏ ở dưới gốc. Khi một sinh vật sống chạm vào lá, cây ngay lập tức phản ứng nó kích hoạt túi khí ở phần gốc của lá để giải phóng và bơm hạt vào da của bất cứ thứ gì chạm vào nó. Quá trình này khá giống với quá trình của các kim tiêm tự động, loại thường được sử dụng để điều trị nhanh các dị ứng. Bản thân hạt này cực kỳ nhỏ và được bao phủ trong một chất lỏng có cả đặc tính gây mê và đông máu, giúp quá trình này hầu như không thể bị phát hiện. Sau khi được bơm vào da, những hạt giống này có thể nằm im trong tối đa 2 tuần trước khi chúng bắt đầu quá trình nảy mầm, và đó là lúc nỗi kinh hoàng thực sự của SCP-867 bắt đầu. Một khi hạt bắt đầu nảy mầm và phát triển, chúng sẽ không tìm cách xâm nhập qua da như cây mọc lên khỏi đất. Thay vào đó, nó sẽ phát triển trong cơ thể của vật chủ, lan rộng khắp hệ tuần hoàn. Quá trình này cực kỳ đau đớn đối với vật chủ. Các tua của nó dần phát triển uốn lượn thông qua các tĩnh mạch và hệ thống mao mạch của vật chủ, kéo căng và ép vào chúng khi cây vân sam máu phát triển ở bên trong. Cuối cùng, khi kích thước của các tua ngày càng tăng và trở nên quá lớn, các mạch máu sẽ bắt đầu bị vỡ Điều này dẫn đến xuất huyết nội nghiêm trọng và ngay sau đó vật chủ tử vong. Toàn bộ quá trình diễn ra khá nhanh chóng, chỉ mất 24 giờ kể từ khi hạt giống đầu tiên nảy mầm cho đến khi vật chủ chết đi. Nhưng 24 giờ đó sẽ giống như vĩnh hằng đối với vật chủ khi họ cảm nhận cái cây đang dần lớn lên ngay chính bên trong cơ thể của họ. Nhưng ngay cả khi vật chủ đã tử vong, loài cây ký sinh này còn lâu mới tha cho họ. Ít nhất là đối với cơ thể của họ. Ngay sau khi vật chủ chết, một phiên bản nhỏ của cây vân xăm máu sẽ trồi ra từ cơ thể vật chủ Ban đầu nó sẽ rất nhỏ, nhưng dần dần nó sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng, giống như khi ở trong cơ thể vật chủ, ta có thể trưởng thành chỉ trong vòng 30 ngày. Và không giống như hầu hết các loài thực vật khác, SCP-867 có thể phát triển bất kể điều kiện ánh sáng hoặc đất đai bởi vì nó không tạo ra chất dinh dưỡng thông qua quang hợp. Chúng sử dụng thịt làm thức ăn. Trong quá trình lớn lên, SCP-867 sẽ tiêu thụ cơ thể vật chủ từ từ cho đến khi không còn lại gì ngoại trừ một cái cây màu đỏ như máu. Các cá thể của SCP-867 lần đầu tiên được xác định ở Colorado vào những năm 1990 sau khi các báo cáo về nhiều vụ mất tích của những người leo núi và các kiểm lâm. Tổ chức SCP đã cử một nhóm đến khu vực để điều tra và họ nhanh chóng phát hiện ra rất nhiều cá thể của cái cây chưa được xác định trước đó. Một số mẫu vật vẫn còn non đã được thu thập. Mặc dù không may là điều này đã dẫn đến cái chết của một số đặc vụ, những người chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của cây vân sa máu. Sau khi mức độ đe dọa của chúng được đánh giá thích hợp, một số mẫu vật đã được lưu trữ và nghiên cứu, trong khi tất cả các cá thể đã được xác định khác vẫn còn trong tự nhiên đã bị tiêu hủy. Các cá thể còn lại của SCP-867 được phân loại là Euclid và hiện được lưu trữ an toàn tại một địa điểm quản lý sinh học của tổ chức. Thông thường, con người không được phép tiếp xúc trực tiếp với chúng và các thiết bị điều khiển từ xa được sử dụng cho phần lớn các thử nghiệm và bảo quản. Nếu vì bất kỳ lý do gì, con người cần phải vào phòng giam của SCP-867, họ sẽ phải mặc một bộ đồ bảo hộ với lớp lót Kevlar. Và khi ra khỏi phòng giam, phải trải qua quá trình kiểm tra và xử lý nghiêm ngặt. Nếu phát hiện ra bất kỳ vết thủng nào trên bộ đồ, họ sẽ bị buộc cách ly không dưới 15 ngày. À, thiên nhiên. Nó quá là đẹp, yên bình và êm dịu. Nhưng dường như nó quyết tâm cố giết chúng ta bằng mọi cách. Nếu bạn đang đi bộ đường dài hoặc cắm trại trong khu rừng, Hãy cố gắng ghi nhớ câu ngạn ngữ cực kỳ nổi tiếng này mà tôi có thể hoặc vừa mới nghĩ ra. Cây ba lá, hãy để chúng yên, cây đỏ như máu cá. Uhm, chắc bạn đã xong đời. Bây giờ, hãy xem thêm một mục khác từ những hồ sơ của tiến sĩ Bob như SCP-021 hình xăm ký sinh để biết về một hiện tượng dị thường